do thắng giờ thua rồi chim hơn người ta cũng luôn à ở đây giờ thắng nó thua rồi luôn dạ, mà chỉ tôi hai đầu thằng đúng không mà để nó đang kiếm ra quái dạ, ra xong chúng em chốt cứ cô ờ, đi sang sắp đi cô sẽ sang sắp dạ, bấm ờ, không kia à mà nói là tôi cầm cái lấy con tôi bán cái là hình chị qua anh phải đi mau ấy chân tích truyền hình An Giang các bạn má đứng lên với tôi má chắc sụp rồi cho kênh Ghiền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

một đường bò số liền ăn chín ba là ngon té đây ngon lọc giò đây mấy cái này Vậy. Mày có lại nhiều hơn. Được. Ông mẹ mày lấy một hộp, một cũng còn được. Đó. Đó. Đó. con mày đừng có lấy ba con đầu nặng không nặng mày mày nặng chứ mà không nặng có đồ quần áo có vỏ đó chứ vậy mẹ nó cái chân đen rồi nước mẹ rồi bắt đầu vô kèo các bạn xíu đâu để vậy vô sau mới hay hơn đồ trước nữa bò sau mới hay hơn Ê, để gặp người dọc từ đây nè từ cái phát cờ này tới đó cũng lấy ra lấy nước ra lấy nước lại hết á sao đầu vô các bạn không phải là bò sao đâu bò sao chạy đều hết bắt đầu vô nước rút các bạn sơ sơ là lỗi ngoài vòng luôn à nào đứng ờ, sơ sơ là lỗi vòng ngoài chịu sàn tới cặp mà tới tiếp các bạn cũng dạ, được dạ, dạ, trời ơi bộ dễ đứng chạy tốt lắm ờ chạy tốc dữ dằn lắm nó đi trước nạn đó các bạn vào xem uh, mọi người cho xin một uh, like và một chia sẻ các bạn ơi các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm đăng ký kênh các bạn từ từ đây nè thấy đây nào không có cái hàng cọt tới cái đích đó à, dòng cuối đó không là thảm bừa thì ăn còn mà từ cái dòng đó đó mà chạy lên tới đây mọi người leo gần tới hát tới trên đấy mọi người leo gần tới hết bò luôn á chết chết là nó đi ngu vậy giờ cái chạy bút nó thắng cấp rồi thắng cấp này thắng kịp hồi đua bò bãi núi các bạn tranh chấp truyền hình đang ra luôn các bạn ơi rồi rồi đi về luôn rồi, rồi luôn rồi không nói dễ, chú nói gì không nói dễ, lên chào khán giả nó chở xuống lại rồi nó lên chào khán giả chắc gì xuống chi nữa trời cho chạy đó cũng đưa cho làm hết đậm cho cô luôn không mua còn gì nữa kỳ quá nó hai thằng này một năm có một lần mà hai này là biến nó bỏ đi về trời hết sung luôn rồi chạy này qua lại qua lại này nó gọi là kỹ thuật đúng không cái gì nó bấm còn gì nữa mà chạy anh này đi tới đây nè các bạn giá Thắng không có miếng mồ hôi luôn Không cho chạy đâu dễ thì đủ sức mồ hôi chạy không đâu có chạy Nè cái này mà coi một cái này hết lắm làm cái làm Trời ơi nó bò rồi ta tới bò tới hết rồi tính trụ bỏ con hết rồi còn anh kia anh còn mới ờ, ờ, tới trước cửa ban tổ chức các bạn ơi chạy thì ờ, cô đẹp nhưng mà cắt tiếng buổi đầu hai bạn đó là biến hai bạn muốn đi về người mà tôi ấy rồi mà mà con này chạy mà chạy mà nó quá rồi nó chạy chạy nó nó nó phải không rồi chúc mừng bạn trước thắng rồi đi về quê đóng cầu chạy sao lỡ đó chắc cầm này nữa nghĩ quá ừ. cặp này nó nghỉ ờ, nghỉ giá lâu rồi một giờ chiều trở lại quá bắt đầu vô kèo các bạn á à, đủ kỳ vậy kỳ vậy nó bị khó chịu rồi xe đâu sao đây đọc này hấp dẫn các bạn ơi vì lý do kỹ thuật dính nhau rồi rồi à, sao thua rồi em sau đã bị gọi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 cặp này đã giành chiến thắng rồi nè các bạn cặp bò sau cặp đó quá sung các bạn ơi cho nên nó đã bị phạm lực nó bị gớp rồi gọi là bò phúc 63 đã bước vào vòng trong đạn đó ờ thì bò đạn bò nó bò phút, nhìn đứng bữa nãy bò đó thua hả vậy ừ đạp rồi đạp rồi rồi lại nè ngừng lại chờ đó này vậy đó chị đâu thả nè thả xong rồi về về lên xe luôn về lên thả cái mãn nguyện quá hay còn nhỏ nữa gặp bò bò này nó sung quá cho nên nó đã bị à, phạm lực các bạn cục bò 61 bắt đầu à, nó vô nước cút xem nha các bạn em chạy giỏi lắm rồi em chạy về nhà luôn em ơi em đã bị lỗi rồi